Trong D&D, khi xuống không máu nhưng không dính sát thương chí tử thì chưa chết ngay mà nhân vật sẽ bất tỉnh, hấp hối và bắt đầu phải lăn Death Saving Throw. Nếu không có ai cứu giúp hay hồi máu cho thì vận mệnh lúc này chỉ còn dựa vào may mắn thôi. Đến đầu mỗi lượt của mình, nhân vật đang hấp hối phải lăn một death saving throw là lăn D20, lăn được 10 trở lên là được một thành công, lăn dưới 10 là bị một thất bại. Khi lăn được tổng 3 thất bại trước là nhân vật sẽ chút hơi thở cuối cùng và về với tổ tiên. Còn khi lăn được 3 thành công trước thì vẫn là không máu nhưng nhân vật không ở trong trạng thái hấp hối nữa mà cơ thể trở nên ổn định và có thể tỉnh dậy sau 1 đến 4 tiếng. Đặc biệt, nếu lăn được Natural 1, Nan 1 là bị hai thất bại, còn lăn được Natural 20, Nan 20 thì triệu hồi năng lượng của tình bạn và anime, lập tức tỉnh dậy, hồi một máu và có thể hành động trong thơ này. Khi nhân vật trở nên ổn định hoặc được hồi máu thì số lượng thất bại và thành công của death save sẽ đều được xóa trở về không. Ngoài ra, lúc đằng không máu, kể cả đang hấp hối hay đã ổn định, nếu bị dính thêm sát thương thì lập tức bị một thất bại cho death save, đang ổn định thì lại thành hấp hối. Nếu bị dính sát thương từ critical hit thì bị hai thất bại cho death save.